Ờ, uh, 06 có kép 11 này đó lô cặp thì có cặp 0550 và có cặp 0660 nữa đặc biệt thì ra 89 rồi thì bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé đó đặc biệt nó nổ ra 89 cũng không ngoài cái dự đoán mình uh, đoán cho các bạn ngày hôm qua đấy thì mình sẽ mở lại cái đoạn mà hôm qua mình chốt số nhá các bạn ơi rất là vui khi mà ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái cầu đề và cái cầu lô ăn thông ngày hôm nay thì chúng ta ăn đề chạm chín và ăn bạch thủ lô vip 67 đó các bạn có thấy vui ạ với cái cầu đề và cầu lô ăn Văn Thông rực rỡ các bạn nhé Đó thì bây giờ mình cũng xin chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình cái à, bạch thủ lô VIP 67 và cái đề chạm 9 nhá thì các bạn cũng đã lên bờ rất là an toàn rồi đó ngày hôm nay thì cũng niềm vui à, nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì à, chúng ta ăn lô ăn đề còn ở Zalo của mình những thành viên ở nhóm thứ nương của mình ngày hôm nay thì đã về bờ ngoạn mục với cả đề 89 và độc thủ lô 46 mình sẽ mở cái <clears throat> cái nhật ký Zalo để cho các bạn xem. Đây, mình có chốt cho các thành viên ở nhóm tương đương của mình độc lỗ VIP 46 và một cái dàn đề 10 số trong đó là có 89 thì ngày hôm nay 89 nó đã nổ đề rồi và độc thủ lô 46. Đó, các thành viên ở nhóm tương đương của mình đã về bờ một cách ngoạn mục rồi. Những thành viên cũ thì đã đang lên trên đỉnh núi rất là cao rồi. Còn những bạn mà đã tin tưởng mới vào nhóm của mình thì cũng đã về bờ rất là an toàn với ngày hôm nay rồi các bạn nhé. Đó, mình đang thấy rất là vui vì các bạn đã nên để cảm ơn mình rất là nhiều là các bạn đang vào rất là gần bờ và à, và các bạn à, những bạn thành viên cũ thì đã lên đỉnh núi rất là cao nên cảm ơn mình rất là nhiều thì cái zalo thì cũng vào cái cầu kèo đỏ ấy và nó đang ăn thông rất là nhiều ấy ngày hôm qua chúng ta cũng ăn cả đề cả lô và ngày hôm nay chúng ta ăn đề và lô đó ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bò nhá và các bạn hãy ghi nhớ số zalo giúp mình ạ 0963 236 mình xin nhắc lại là 0963 236 đây là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình các bạn ạ bởi vì hiện tại là đang có rất là nhiều cái số zalo giả họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương ấy thì các bạn hãy hãy tránh xa cái những cái số Zalo đấy ra nhé và đặc biệt là à, các bạn hãy nhớ là cái số Zalo là 0963236194 thì à, mình chỉ dùng duy nhất một số này thôi còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu ngày mai cho các bạn này hy vọng là ngày mai sẽ chúng ta sẽ tiếp tục về bờ tương bừng và rực rỡ hơn nữa nhé à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm một và chạm 5 độc thủ đề 151 và bạch vip là 2552 giờ này rút gọn thì sẽ có 010 131 171 181 191 050 252 353 565 năm năm bảy năm đó thì trên đây mình đã soi cho các bạn cái cầu kèo và những cái con số rất là đẹp rồi này các bạn mà thực sự thích những con số này mà các bạn trùng màu với mình thì các bạn chơi nhé.